quân anh dũng sông pha tràn lên trong khói sương dâng bao niềm hào hùng ngọn cờ tây sơn tung bay thật cao in bóng vua quang trung muôn đời lạy lừng qua bao hiểm nguy không hề nào nung xua quân phạt xiêm xa trường tung hoành quân dân đồng tâm theo chân anh hùng thề một lòng cùng quyết hy sinh đoàn voi vu bão tiên phong tràn lên muốn quân thù đầu hàng hạ hồi quân lê buông gươm hạ đao thêm sáng danh nguyện huệ anh hùng lạc hồng nghiêm minh kỳ cương an bề dân chúng thăng long một phen suy lượng công thành ba quân đồng tâm gieo hò không ngừng cho bao nguồn nhận vết dâng cao quang trung thể quyết đem quân về ăn tết thăng hào di quân thật nhanh đoàn hùng binh bắc tiến quân ta tràn lên như thác cao trong mấy ngày quân giặc thật kinh ngọc hồi đống đa rồi thăng long định quân tan tác thưa thượng trương sầm đều bò xác phơi thây tôn sĩ nghỉ kinh hồn cùng tàn quân băng sông chạy trốn nước sông hồng nhuộm đỏ máu quân thành hò đống đa còn vang danh muôn thuở người nước nam tung quyết noi gương đấng anh hùng trời nam luôn vững cao xanh từ đây mây trắng bay ngang non hùng bành bông ngọn cờ việt nam tung bay thật cao trong gió xuân thăm tình quê nhà mặn nồng ghi trên sử sách anh hùng cai thế quang trung đại danh muôn đời không mờ nhân dân việt nam vinh danh anh hùng người một lòng vì nước ra tay này anh em ơi đi lên cùng nhau trong khó khăn dâng bao niềm hào hùng một lần hiên ngang ra đi trong tâm tha thiết yêu nước việt dông nói lạc hồng giặc xâm lấn đan tay chặt thêm truy phương gian tà non sông từ đây yên vui an lành thăm tươi đời nhà bắc trung nam đàn voi vu bão tiên phong tràn lên kêu rống vang muôn quân thù đầu hàng hạ hồi quân lê buông gươm hạ đao thêm sáng danh nguyện huệ anh hùng lạc hồng nghiêm minh kỳ cương an bề dân chúng thăng long một phen suy lượng công thành ba quân đồng tâm gieo hò không ngừng cho bao nguồn nhiệt huyết dâng cao di quân thật nhanh đoàn hùng binh bắc tiến quân ta tràn lên như thác cao trong mấy ngày quân giặc thật kinh ngọc hồi đống đa rồi thăng long địch quân tan tác hứa thượng trương sầm đều bò xác phơi thây tôn sĩ nghị kinh hồn cùng tàn quân băng sông chạy trốn nước sông hồng nhuộm đỏ máu quân thành gò đống đa còn vang danh muôn thuở người nước nam cùng quyết noi gương đấng anh hùng trời nam luôn vững cao xanh từ đây mây trắng bay ngang non vùng bềnh bồng ngọn cờ việt nam tung bay thật cao trong gió xuân thăm tình quê nhà mặn nồng ghi trên sử sách anh hùng cai thế quang trung đại danh muôn đời không mờ nhân dân Việt Nam vinh danh anh hùng người một lòng vì nước ra tay này anh em ơi đi lên cùng nhau trong khó khăn dâng bao niềm hào hùng một lần hiên ngang ra đi trong tâm tha thiết yêu nước Việt không nói là hồng xóa tan nỗi đau xua giặc xâm lấn đan tay chặt thêm truy phương gian tàn non sông từ đây yên vui an lành thăm tươi đời nhà bắc trung nam